พี่พี่พอตีพอตีพอตีพอตีพอตีพอตี Quay quay quay quay quay Giờ giờ Ok clear Clear clear Yeah Nice Chào anh tuh. Oh, nice. Enemy. Enemies ahead. Enemies ahead. At home. Home, home, home. 给力啊，给力啊，呀！记得那年炎夏，还记得那里吗？还记得那光？ Ồ, nguy hiểm thế Ôi rồi sorry nhé. hai thằng Ai chà chà Hay vậy nhờ Hôm nay toàn là top 2 kìa Quá xuất sắc Nó quá xuất sắc làm sao kịp 嗯。 Việt Nam mùa number one Nice LB Cậu cậu cậu. Alo mi Enemies ahead! Yeah, nice. Okay. food. chuẩn bị ra này 怎么样 hướng bên hướng hướng trên đồi kia rồi hướng nào vậy không thấy à ờ xong này ừ bốt mà 乱和也顶不住。 like that.